Alo, chào tất cả mọi người, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Hoàng Phong số số miền Nam trong buổi phân tích số số trong buổi chiều của ngày hôm nay. Buổi chiều của ngày đấy hôm nay đấy là ngày uh, ờ, 25 tháng 2 năm 2021 và hiện tại bây giờ đó là hơn uh, ờ, 4 rưỡi đúng không ạ? Thì sau khi đã có kết quả mở thưởng miền Nam của ngày hôm nay, tôi lại tiếp tục ngồi lại đây phân tích cũng như là đưa ra những dự đoán để chốt số cho tất cả anh chị em bạn bè chúng ta tham khảo số chơi hàng ngày. Và đặc biệt hơn nữa đó là chúng ta tham khảo số chơi ngày mai đấy là ngày 26 tháng 2 năm 2021. Trước mắt bên trái màn hình nhỏ tất cả các bạn đây là kết quả sổ số miền Nam của ngày hôm nay cho tất cả các bạn chúng ta sẽ có đó, đó là ba đài Tây Ninh Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận chúng ta sẽ điểm qua sơ bộ một chút về giải 8 đặc biệt cũng như là những con số lô tô ở đây phải không ạ Trước tiên đây là về giải 8 này, giải 8 Bạch Thủ lô cho tất cả các bạn Đài Tây Ninh đấy là con số 40 An Giang đấy là con số 86 Bình Thuận đấy là con số 45 tất cả các bạn còn về giải đặc biệt thì như nào đặc biệt đặc biệt Tây Ninh cho tất cả bạn đấy là con số 41 ở An Giang cho tất cả bạn con số đấy là con số 27 và Bình Thuận cho tất cả bạn đấy là con số 93 thì đấy đó là về đặc biệt và những con số lô tô ở đây thì tôi sẽ điểm qua sơ bộ thôi tất cả bạn đấy thì ngày hôm nay tôi thực sự xin chúc mừng tất cả những ai ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng được những cầu lô, đã chiến thắng được những cầu đề ở đây. Cũng như là chúng ta có thể đã chiến thắng những cái cầu xiên, cầu bao lô, ba càng gì đấy đấy ạ. Còn trên video ngày hôm nay chúng ta chưa được may mắn cho tất cả anh chị em ở đài Tây Ninh Tây Ninh Bạch Thủ Lô đấy là con số 08 song thủ đó là 1661 thì chúng ta chưa được may mắn Chúng ta chỉ may mắn cho tất cả các bạn đấy là về đầu đuôi Đầu đuôi 068 thì ngày hôm nay chúng ta uh, Bạch Thủ giải 8 cho tất cả bạn con số 40 Con số 40 chúng ta chiến thắng được con số đấy là đuôi 0 thôi tất cả bạn An Giang tất cả bạn Bạch Thủ Lô đấy là con số 07 song thủ 05 uh, 5775 đầu đuôi đó là 057 và ngày hôm nay và ngày hôm nay chúng ta An Giang phải không ạ đấy An Giang thì chúng ta sẽ có cho tất cả các bạn đấy là con số đuôi 7 đuôi 7 ngày hôm nay đã xuất hiện cho tất cả các bạn rồi phải không ạ đuôi 7 đấy đề về đặc biệt cho tất cả các bạn con số đấy là con số 27 con số 27 thì xem như chúng ta chiến thắng được cho tất cả các bạn đấy là con số đuôi 7 Bình Thuận đến Bạch Thủ Lô 27 thì nó lại về An Giang tất cả các bạn còn về uh, An Giang song thủ 1661 đúng không ạ? Có con số 1661 ờ, ở đây nó thì nó lại về uh, cho tất cả bạn đấy là đài uh, Tây Ninh thì nó lại về đài An Giang tất cả bạn. Đấy, ngày hôm nay một hai đài về được cầu Bạch Thủ Lô chúng ta đã bị lộn tất cả bạn. Ninh Thuận thì ngày hôm nay Bạch Thủ Lô đấy là con số 27 song thủ 6886. Ờ, đầu đuôi đó là 268 đúng không ạ? Ngày hôm nay nếu Bình Thuận mà chốt cho An Giang quá là đẹp tại vì là Bạch Thủ Đô 27 về ngay giải đặc biệt song thủ đó là 6886 đã xuất hiện cho tất cả bạn đây rồi. ba lô ba đài, con số 68 đã xuất hiện cho tất cả bạn đây và ngày hôm nay ba đài chúng ta sẽ chiến thắng được một đài đấy là con số 68 tất cả bạn nhé. Con số 68 nó đã xuất hiện cho tất cả bạn đấy là ở đài An, An Giang phải không ạ? Càng ngày hôm nay cũng biết là ngày hôm nay chốt tất cả bạn càng đó là càng 5678 càng 5678 con số 27 xin lỗi đấy là con số 68 nhé con số 68 của chúng ta đấy là càng hai nên là chúng ta không chiến thắng được càng và ngày hôm nay chúng ta chiến thắng được cho tất cả bạn Đài Tây Ninh đuôi đấy là đuôi không An Giang đuôi đấy là đuôi 7 Bình Thuận thì chúng ta chưa được may mắn và bao lô ba đài chúng ta sẽ chiến thắng được con số 68 càng ngày chưa được may mắn tất cả bạn Hôm nay đấy là ngày ờ, đầu tiên tôi lên video chia sẻ cho tất cả bạn thì nó chúng ta nói chung của chúng ta chưa được may mắn cho lắm tất cả bạn. Và tôi có nói tất cả bạn rồi tại vì là hôm đầu tiên nên tất cả bạn có thể là chơi nhẹ nhàng thôi hoặc là chúng ta chỉ dừng lại mức độ đó là tham khảo có thể là qua ngày thứ hai thứ ba chúng ta có thể là thấy những cái dự đoán của tôi như thế nào ok tất cả bạn có thể vào tiền còn nếu không thì chúng ta không vào tiền chúng ta chỉ là tham khảo và ngày hôm nay tôi cảm ơn à, tôi cảm ơn đấy là cảm ơn 420 lượt xem tất cả anh chị em ở đây và tôi mong rằng tất cả các bạn những ai đã và đang xem video của tôi hãy cho tôi lượt like cho tôi lượt đăng ký kênh ở đây chúng bạn ta hãy nhấn vào biểu tượng chuông và nhấn vào biểu tượng chuông tất cả để khi tôi lên video chốt số tất cả bạn cũng có thể nhận được thông báo và vào xem những con số mà tôi chia sẻ cũng như là chốt số cho tất cả bạn hàng ngày và đặc biệt hơn nữa đó là chúng ta có thể uh, chia sẻ cho tôi về những con số lô về những con số đề mà tất cả các bạn đã biết chúng ta có thể là đóng góp cùng với kênh giúp kênh ngày càng phát triển hơn cũng như là chúng ta có một sự tương tác đối với đội ngũ làm kênh của chúng tôi tất cả bạn thì đấy đó là những dự đoán và cũng như là kết quả của ngày hôm nay rồi và tiếp tục ngày mai. Ngày mai tôi đã có bảng chốt cho tất cả bạn những cầu kèo tôi đã tìm hiểu và hy vọng rằng ngày mai chúng ta có thể may mắn cho tất cả bạn cũng có thể là lấy lại những gì đã mất cho tất cả bạn những của ngày hôm nay. Thì ngày mai Hoàng Phong số số miền Nam sẽ dự đoán cho tất cả bạn ngày 26 tháng 2 năm 2021 Vĩnh Long Bạch Thủ Đô cho tất cả bạn cái đấy có số 47 song thủ 3663 đầu đuôi 467 Bình Dương Bạch Thủ Lô đấy là con số 34 song thủ Đấy là 1441 Đầu đuôi 134 Và cuối cùng Đài Trà Vinh cho tất cả bạn Bạch Thủ Lô với con kép bằng Đấy là con kép bằng 44 Song thủ đó là 1991 và đầu đuôi 149 tất cả bạn Bao lô ba đài cho tất cả bạn ngày mai Đấy là con số 47 nhé Chúng ta cũng có thể bao lô ba đài cho tôi càng Chúng ta sẽ có càng 4, 5, 6, 7 Đấy 447, 547, 647 và 747 Hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ may mắn chứ không phải là là gọi là không ờ, được may mắn như ngày hôm nay về những cầu lô tất cả bạn chúng ta đang may mắn về cầu đề thôi và hy vọng rằng ngày mai chúng ta có một cái gì đấy khởi sắc cho tất cả bạn về cầu lô cũng như là cầu đề đấy, ba lô ba này thì vẫn ok tất cả bạn ngày mai tất cả bạn cũng có thể là xem xét đối với con số 47 rất là đẹp cho tất cả bạn về bao lô ba đài càng thì 4 càng 5 càng 6 càng 7 và những con số ở đây tôi chia sẻ lên cho tất cả bạn đấy là chỉ tham khảo thôi những gì tôi biết tôi sẽ chia sẻ lên để cho tất cả bạn tham khảo và tất cả bạn có thể là trùng với tất cả bạn các bạn có thể chơi còn không thì các bạn dừng lại mức độ đó là tham khảo và các bạn cũng có thể lưu ý cho tôi tại vì là những video mới đấy tất cả bạn cũng có thể là xem xét để vào tiền như thế nào cho hợp lý và hiện tại tôi cũng không khuyến khích tất cả bạn phải vào tiền mạnh tay đối với những con số mà tôi đã chia sẻ lên chúng ta có thể là một hai ba bốn hôm chúng ta xem dự đoán của tôi như nào và để cho tất cả bạn có thể vào tiền và hiện tại nó mới có một hôm đúng không ạ chưa nói lên được điều gì cả chưa chưa có cái gì là đấy là chắc chắn và chưa cũng uh, kết luận được là chuẩn hay không nếu tất cả bạn chỉ là tham khảo cho tôi nhé thực sự thực sự nếu trùng với tất cả bạn thì tất cả các bạn có thể chơi nhưng vào mức độ vừa phải đúng không ạ chúng ta chỉ lấy lộc lấy lộc đầu năm thôi tất cả bạn vì năm mới ở ờ, uh, trong cái năm nay còn rất là dài đúng không ạ mấy ngày này chúng ta chỉ là lấy lộc đầu năm và cuối cùng ờ, tôi chúc tất cả bạn có một buổi tối vui vẻ và ấm áp với gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo vào ngày mai.